là khi mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này bên cơ sở sơn tài xỉu bên em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc làm sao cho bộ hột đi theo ý muốn của mình các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu được lên tài xuống xỉu được và bộ hột này tỷ lệ của nó đi đều 5 năm tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao Ngoài ra các bác còn có thể phá được các cái thế hột khó mà ở những cái bộ hột tài xỉu thường thường hay gặp về cái phần tang tích thì em bao tang tích cho các bác ăn thua trẻ hột bây giờ em sẽ thử cho các bác về phần tang tích đây đầu tiên là em sẽ dọi đèn các nhìn này đó hột trong suốt luôn đấy các bạn nhìn thấy không đây em soi mặt năm này mặt ba này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 em giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này vừa rồi em đã giữ xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lên tài này lên tài cho các bác này bây giờ em lại xuống xỉu này đó bây giờ em lại lên tài này đó em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu này được chưa bây giờ em lại lên tài này chén này hơi lỗi lỗi một chén tức là không lên tài mà em lại vẫn giữ được ở xỉu thì tất nhiên là mình khi mình chơi tài xỉu thì nó phải có chén phản chén lỗi rồi đúng không ạ bởi vì mình chơi hoàn toàn bằng tay nghề mà không thể là 10 chén lắc chuẩn cả 10 được và vừa rồi thì em đã lắc giữ xỉu cho các bác này và lắc bộ hột đi đều lên tài xuống xỉu cho các bác rồi và khi mà mình giữ tài ấy nó cũng giống như giữ xỉu thôi khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này em sẽ chia sẻ cho các bác nhiều hơn để cho bác có thể lắc thầy muốn mình hơn và ở cái bộ hột tài xỉu cây này thì nó khác cái bộ hột tài xỉu thường nó ở chỗ nào đây nó khác bộ hột tài xỉu thường đây Đây đều là hột 13 ly nha các bác nha. Các bác nhìn này. Đó. Hột tài xỉu cây thì nút nó sẽ nhỏ hơn hột tài xỉu thường nha các bác nhá. Và ở cơ sở em, hột tài xỉu cây này là do tự tay em làm, tự tay cơ sở em làm ra. Chứ không phải là mài hột 14 ly xuống 13 ly. Bởi vì khi mà mình mài hột 14 ly xuống 13 ly thì cái nút của nó sẽ không được đều, nút to, nút nhỏ